tích cực không sát sanh tức là tập thương yêu chúng sanh thà chúng ta chịu chết để chúng sinh sống thà chúng ta chịu quan ức mà cứu được mạng sống của chúng sanh như câu chuyện nắm hà trai hôm nay theo thứ lớp đi khất thực một vị khất sĩ tu theo phái đạo phật phải đặt chân vào một chiếc cổng cổ kính nhưng không kém phần tráng lệ và mỹ thuật của một thương gia ngọc ngà vàng bạc vị khất sĩ đưa tay ấn nhẹ cánh cờ cầm rồi khoan thai bước vào người thông thả rưỡi bước theo hàng rào để lần đến một nếp nhà cao sang nằm giữa một khu vườn vuông như lòng vị khất sĩ vị khất sĩ vẫn trầm tĩnh nét mặt vẫn bình dị đôi mắt người vẫn dịu hiền và cả nụ cười không thay đổi ý nghĩa giải thoát của một nhà tu hành đạo Phật Xa xa Nàng ngỗng trắng Đang đùa giỡn trên đám cỏ xanh mềm Bỗng chúng cất tiếng kêu vang Làm ngưng tai vị thương chủ Giữa lúc ông ta đang chọn lấy mấy hạt cai để sâu lại thành chuỗi. Đạo sĩ khất thực hình dáng yên lặng và thanh tịnh đang nhẹ tiến về phía người thương gia sung sướng người thương gia để luôn cả năm hạt rai xuống đất chắp tay vái chào đạo sĩ rồi vội vàng đi lấy cơm dân cúng cho người trong lúc ấy Bà Ngọng đứng bên cạnh. Tông thấy nắm hà trai ấm ả, chúng lầm tượng. Một, món ăn ngon. Quên cả sự có mặt của đạo sĩ. Một con lớn nhất trong đời. Lanh lẹ chạy đến và đốt đi mấy hạt sĩ quả ngốt đưa tay đuổi nhưng muộn lắm rồi cả nắm chà tay tâm nháy mắt đã dễ dàng trôi qua cổ họng con ngọc khốn nạn trong trường hợp này đạo sĩ tự thấy lo ngại nhưng người trầm tĩnh lại ngay và yên lặng chờ đợi giữa lúc người thương chủ đã từ nhà đi ra mang theo một bát cơm xốp dạo chàng cung kính quỳ trước đạo sĩ để dâng cúng cho người nhưng chàng vẫn sửng sốt khi nhìn lại nơi chàng để nắm hà tay. Một lần nữa, chàng đưa mắt nhìn kỹ xung quanh và nhìn lại nơi để nắm hà tay. Rồi bỗng chàng đưa mắt nhìn đạo sĩ mà người đang im lặng đứng trước mặt chàng. Chàng đứng ngay dậy, tay chàng rung lên mắt chàng như nải lửa và chàng cất tiếng mỉa mai chắc đạo sĩ không lạ gì trước cử chỉ thất lệ đột nhiên của tôi chứ mong người trả lại nắm hạt trai quý giá cho chúng tôi trước cử chỉ và lời lẽ của thương chủ vị tu sĩ khất thực vẫn bình tĩnh không trả lại thái độ im lặng và thản nhiên của đạo sĩ càng làm cho thương chủ tức giận sôi gan chàng lớn tiếng mắng đạo sĩ và gọi gia đình bắt trói đạo sĩ lại đồng thời cho mời hương chức làng để tra hỏi nhưng đạo sĩ vẫn im lặng chịu đựng trước những lời lẽ đương nhiên chua chát của thương chủ trước hình phạt tra tấn của hương chức như nhưng sức người có hạn đạo sĩ không chịu được được nữa người té xỉu và ngất liệt trên vũng áo giữa lúc ấy con ngỗng trắng khốn nạn kia mộng cất cánh bay lại bên đạo sĩ chìa cổ hút lấy dòng máu sẵn cơn tức giận thương chủ không một thương tâm tha thứ chàng sức gậy chạy đến và đánh chết ngay con ngọc vị đạo sĩ vừa hồi tỉnh nghe động đưa mắt nhìn sang người quản hốt an cứu cho con Ngọc nhưng làm sao kịp nữa con Ngọc đáng thương của đạo sĩ chỉ còn lại cái xác không hồn động lòng từ bi đạo sĩ cố lành lại bên thi hài con ngậm người đưa tay vỗ về và lâm râm đọc kinh cầu nguyện. Cử chỉ tự nhiên Thái độ chí thành Thương yêu của đạo sĩ Trong sự cầu nguyện Đã làm cho thương chủ im lặng Quên cả sự đánh mắng Vài phút sau Đạo sĩ đứng dậy và chậm rãi nói với người thương chủ nắm hạt cai của ngươi chính con ngỗng này đã nuốt vào bụng nó trong khi người vắng mặt nghe xong thương chủ gọi bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng để chàng xem hư thật vả như lời đạo sĩ nắm hạt trai ống ả được đưa ra với nắm ruột khốn nạn của con ngọc bạc phước thương chủ vừa tấn thấy chàng liền sụp đầu sát chân vị đạo sĩ cầu xin người mở lượng từ bi cho chàng sám hối chàng phân phiền sao đạo sĩ không cho tôi biết trước để tôi làm lỗi như thế này một câu nói đầy ý nghĩa đã vội nợ môi của vị đạo sĩ hỏi thương chủ lòng từ bi không giới hạn ta đã nguyện mở rộng trước mọi đau khổ của chúng sanh vì thế nếu ta đem chuyện con ngọng nói ngay với ngươi từ trước như vậy là ta đã gián tiếp giết hại con người việc ấy ta không bao giờ làm vả lại ta không thể trái lời phật dạy manh tâm lưu hại cho chúng sanh chỉ vì sự an lạc nhỏ hẹp của chúng sinh thôn chuột như mở bừng đôi mắt đến đây chàng mới nhận rõ có cử chỉ yên lặng từ trước của đạo sĩ là một ý nghĩ cao quý làm sống lại lời dạy của đức phật và tỏ rộng đạo từ bi chàng tự than nếu tất cả nhân loại và chúng sanh ai cũng biết sống đúng theo lời của Phật dạy và thực hành theo hạnh từ bi như vị đạo sĩ thì còn đâu nữa mọi nỗi đau khổ của cuộc đời hơn nữa muốn biết xem thường vật chất thì đến nỗi nào phải tối tâm và làm lỗi như chàng đã làm lỗi giờ phút này lòng chàng như cỡ mở và rộng rãi bao la nhìn về dĩ vãng chàng cảm thấy chàng như một căn phòng tối tăm khách thòi và có lẽ từ đây chàng không thể sống lại một cuộc đời nhỏ hẹp chỉ biết lo lo với vàng bạc ngọt ngào chàng cũng không thể sống lại một cuộc đời nô lệ đầy tội lỗi chỉ biết tìm lạc thú để cung cấp cho tự thân một ý niệm trong đẹp nảy nở trong tâm thức bạn chẳng phải từ rải tất cả để đền trả tội xưa làm những gì mà làm chàng ao ước vài vọng, đưa mắt nhìn lại ngôi nhà sang trọng của mình rồi chàng mạnh mẽ hướng về đạo sĩ chàng cúi đầu đảnh lễ và cầu xin noi chí rộng rãi của người chàng phát nguyện sẽ là một viên đá nhỏ trong vô số viên đá khác để chưng góp xây đạo từ bi chàng sẽ là một tia sáng nhỏ trong vô số tia sáng khác để cùng nhau nhiêu cao lời Phật dạy để đem lại hạnh phúc giải thoát và giác ngộ cùng khắp cho tất cả mọi loài chúng sanh. Bởi vậy chiến tranh làm gì có Khi người ta biết giữ giới không sát sanh Hung dữ gian ác, trộm cướp làm gì có Khi người ta biết thương nhau trên đời này chỉ có tình thương chân thật mới đem đến hạnh phúc cho muôn người vì thế giới luật của đạo phật giới sát là thứ nhất nó là cơ bản nền tảng vững chắc của hạnh phúc đời người muốn gia đình hạnh phúc an vui xã hội đoàn kết thế giới hòa bình mà không tập luyện tình thương yêu thì không khi nào có hạnh phúc có đoàn kết có hòa bình muốn tập luyện lòng thương yêu mà còn sát hại chúng sanh còn muốn ăn thịt chúng sanh còn nhìn trước cái đau khổ chết chóc của chúng sanh với một sự vui sướng thản nhiên như không có sự đau khổ chết chóc thì không bao giờ có tình thương và đã không có tình thương thì làm gì có hạnh phúc có đoàn kết có hòa bình